tôi mới mua trái cây nè mấy bạn ăn đi Ờ à, tôi ăn nha Tôi cũng ăn nữa Yến Nè ăn thử đi Tôi không ăn đâu mấy bà ăn đi Ngọt quá bà Ờ ừ, Nè mấy bạn thêm đi Cảm ơn nha Tôi được học bổng rồi nè Hôm nay tôi mời mọi người đi ăn nha Wow bà giỏi quá à Cũng là không hổ danh lớp phó học tập nha Ý, đi tụi mình đi khoan đã Đi ăn xong mình đi shopping luôn nha Cuối đường này mới mở một shop quần áo đẹp lắm đó Ok ok Thôi mọi người đi ăn đi Tôi không đi đâu Tại vì bà nhận được học bổng Mà tôi cũng không giúp gì được cho bà Cho nên là tôi không đi ăn đâu Mình là bạn cùng phòng mà Bà đừng có khách sáo như vậy Thôi mọi người đi đi Tôi không đi đâu à, Thôi Yến không đi thôi tụi mình đi đi ừ. Đi